Vâng, xin chào anh nha à, Nay tôi lại đến phòng thằng em vợ chơi Đấy, Hôm trước nó thua tôi ít tiền Nay nó đòi quyết đòi lại Đấy, Anh em nhìn này Đấy, Tiền nó chuẩn bị sẵn sàng ở đây rồi Đấy, Đấy tiền nong chuẩn bị sẵn sàng rồi Anh em xem nhé Tôi lại chơi với nó cái Thằng này nó lắm tiền nên nó rất là máu Và ngồi chơi nhỉ Nay anh em mình chơi gì? Liêng này, vẫn liêng thôi Vẫn liêng thôi à? Môn cũ không? Ok đi nhé ra bao nhiêu vậy hai trăm nhé vẫn hai trăm nhé vẫn như hôm qua này quyết tâm đòi lại may chú nay anh trốn chị ra được đấy vừa bảo phải đi à, anh đi lấy tiền hàng tí đợi xe lâu đấy. chị đưa cho tí tiền hàng mày ăn nốt của anh thì <sighs> chết anh vẫn đâu to ăn cả nhá to to ăn cả đã chia sẵn rồi nó còn xếp bàn đấy hai điều đây hai điểm đây xếp đấy nhìn nhìn ra anh cái đứng lên kiểm tra đóng cửa nó biết này đóng cái cửa cái đó. ừ, đóng cửa đấy vào đây bắt đầu à, anh đóng gà cả thôi đấy coi như đóng gà luôn lớn mới chơi chả phải bỏ tiền nữa đâu bố lại chú cấp thêm nhở mới vâng, hôm qua hết tiền và nay hôm đã... qua lại đi chơi tiếp à. <laughs> hôm qua lại đi chơi với bọn cùng ờ, cùng khóa chưa chơi với anh sang tối lại đi kiếm được rồi à. Vâng. trở lại điện về nhà xin bố qua chị chú nói gì chắc chú không xin tiền rồi đâu làm gì xin ừ. qua vay vay được uh, ít tiền thế là đi chơi ở bên uh, bên bên chỗ uh, để trì qua vậy không bảo anh để anh lấy lại trăm mấy triệu mà tiêu rồi đi hai lét thừa ba bán đầu đã thừa ba rồi bỏ đi cho chú ăn bán này ăn vào giả lại chú ăn gà đấy chả gà tiền này là anh không chơi đâu tiền này chỉ đi lấy hàng đấy treo vào mất chết mất về là chị dạy anh như nhảy người lên chết đã học đây là rồi Về đây một triệu triệu luôn cả đuổi anh à mạch tay cân thôi mở bài đi anh easy bảy không không tính tiền bảy không tính tiền à bảy à? không tính tiền này chín cả được được được to đấy bảy không tính tiền này kéo lại ăn lại đó ừ, anh liếng người ăn nhau rồi à biết đâu được bên cuối biết ai thằng nào hết tiền được được vẫn tiếp tục một triệu triệu à tiền nhiều thế à thừa 500 thừa thêm 500 nữa thừa 500 nữa vâng trẻ con hàng xóm nhà chú nhiều vết nhỉ lắm anh toàn đứa nhỏ nhỏ nhịp nhịp nhịp cân à cân. là thừa đấy cân cân cân cân thì mở thôi đấy 7 điểm thôi bảy vẫn không tính tiền Thôi này 8 điểm Nay đỏ đấy Chẳng nhẽ anh lại phải tiêu vào cái tiền hàng Vẫn đỏ lắm nhỉ tiêu tiền hàng thì cứ đi hết thì bổ em cho vay hay trả trao tiền để để lấy hàng hay không chết đây anh ạ thôi thì chơi đi cờ bạc với nhau để cuối cùng lắm là anh trả lại tiền cho chú một triệu một triệu về bỏ đi xuống mạnh tay thế ai chơi vừa dọa tí đã thôi vậy rồi ăn hết tiền của anh mất rồi này là yếu đuối vậy quên chưa đóng gà vẫn một triệu một triệu à? càng quá nhỉ tự tin luôn nhỉ. vào đi Chú em dạo này đỏ quá xuống tiền mạnh quá bài anh vâng qua ca đấy ok hả vâng qua ca đấy Ê, thua tối tâm mặt mũi lại rồi hôm qua ăn được tí tiền là nay lại giải lại hết rồi cái số bài này nó chết rồi số bài nó chết giả rồi có gì mà chết giả số bài nó chết giả rồi nhìn trước nha 500 thôi 500 nhẹ nhàng thế à gắm chỉ 500 thôi 500 thì còn theo được chứ chú cứ xuống 1 triệu thế thì chết anh 500 thừa 5 lít thừa 5 à thừa 5 thừa thêm 5 thừa thêm 5 à căng nhỉ thừa hai thừa hai triệu đấy nha thừa thêm hai thừa thêm hai à thừa thêm hai triệu rồi bài có gì mà tất tay thế nhỉ đây còn có một triệu này thừa thêm 15 triệu tiền hàng 15 triệu cả 15 à? triệu à sao 15 triệu chú đang chơi không bài đỏ thì chơi Đây, chú này 15 nữa. triệu này chú này 15 triệu thừa thêm luôn này nói chưa thằng này có gì mà máu thế nhỉ này có gì mà máu quá nhỉ anh em đây là bốn này hết tiền là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy nhá à, ok thoải mái đi anh những người sinh viên con nhà đại gia khác tiền đấy không cần nghĩ thêm à, đây là 9 triệu nữa theo 15 cộng 9 triệu 10 triệu luôn đi 10 triệu báo mồm thêm 1 triệu được anh cân đây. Hiếu thì anh bắt chị chú chuyển cho Ok Sao thế nào Adro luôn chứ còn gì Đấy nữa là cái Adro kìa Adro luôn chứ còn gì nữa Mình nhỉ ôm chắc tiền chưa không chắc tiền chưa? Không hỏi anh cái gì, à? không hỏi bài anh cần gì à? Này, nhìn Ui chưa? Ui giời ơi Chưa hỏi bài, thôi cứ vơi gọn tiền vào rồi đưa anh cũng được Căng thế nhỉ? Rồi, nợ uh, chục triệu nhá Nợ một Em báo một thêm một bà À báo một thêm một à <laughs> Được, nợ một triệu thì thôi, cho chú để chú lấy cái tiền tiêu Ừ, rồi đem thế Hết sạch tiền à? Cứ cả kịch Aro còn thua ừ, Thế khổ Thôi nha Tối sang à, anh mời cơm Không tối không có tiền Tối hôm sau nhá Ừ Nghỉ nhá Này được nhiều đã anh em bữa à, ngon ngon tí Tiền toàn tiền giấu vợ đi chơi đấy Cấm bảo chị đấy nhá Ok anh Chị mày biết thì giết anh Đây Thôi nhá Này đèn thế Ngại quá Đúng tương kết Thôi nhá rồi xin chào anh em nay lại tiếp tục đi bịp thằng em vợ đấy anh em nhìn này tiền nó rất là nhiều nó đúng là tiền con nhà đại gia có khác đấy người ta có câu là bố mẹ mình nghèo thì không phải là lỗi do mình nhưng mà bố vợ mình nghèo thì là lỗi do mình anh em ạ đấy tôi đã chọn đúng được cái thằng em nhà đại gia rồi em vợ nhà tôi đấy, đấy. thì à, rất là đơn giản thôi thằng đấy nó máu cơ bạc bịp nó thì lại rất là đơn giản nó thì số nó đỏ lắm đánh bài nó đỏ nhưng mà gặp ngay tôi tôi bịp nó bằng cái áo đổi bài, đấy, anh em nhìn này áo tôi mặc đang là áo đổi bài, nó không thể biết được đâu đấy nhìn đi anh em xem video thì cũng không thể nào mà phát hiện ra được đúng không ạ đấy đổi rất là đơn giản lúc nãy tôi đã đổi được một cái tôi thua nó từ đầu đến cuối nhưng mà cái ván cuối tôi lại đổi được sáp ba gặp ngay nó cầm liêng đấy thằng này nó rất đỏ nó được liêng đấy gặp ngay tôi sáp 3S này đấy. anh em biết tại sao tôi được sáp 3S không trong khi bài điểm thực tế của tôi chỉ được như thế này thôi anh em nhìn này đấy. thực tế tôi tròn đầu luôn đấy anh em mà xem tròn đầu thế này thì chơi gì đúng không rất may mắn tôi đã cháo được một cái lá át vào trong đấy trước đấy đổi này anh em nhìn tôi đổi này rất là đơn giản đấy chỉ cần đưa tay vào áo là xong anh em cầm bài trên tay như thế này đấy. đổi lại cho anh em xem này cách đổi rất là đơn giản cho anh em ạ đây này Đấy. đưa vào rút ra đấy. rất nhanh là trở thành sáp ba rồi thì à, đấy à, số điện thoại để mua chiếc áo này tôi đã để bên dưới màn hình anh em liên hệ với họ nhé à, ờ, cơ sở đấy là một cơ sở rất là uy tín đấy. nhiều năm kinh nghiệm cho người tôi cũng chuyên mua các sản phẩm à, cờ bạc bịp ở đấy thì anh em cứ liên hệ với số điện thoại trên màn hình nhân viên bên đó người ta sẽ tư vấn cho anh em cụ thể Ờ, xin chào toàn thể anh em